Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, Tiếng Bóng Đá cũng như là uh, cái kênh Tiếng Soi Kèo này nhé anh em. Đấy, thì anh em nhớ để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh Tiếng Soi Kèo để cho kênh này của Tiếng mau đạt cái mốc là một ca sub để cho Tiếng có thêm nhiều động lực để làm thêm nhiều cái video phân tích cũng như là nhận định uh, đưa lên các tỷ lệ kèo chuẩn hơn cho anh em theo nhé. Đấy, cũng như là anh em tham khảo luôn. Ok thì uh, bên cạnh đó, đây là cái kênh Tiếng Bóng Đá, kênh của Tiếng mới lập nên chưa có đề xuất từ YouTube anh em có thể gõ là tên miền của cái kênh này là tiếng bóng đá 68 anh em cứ ghi liên tiếp là nó sẽ ra nhé đây anh em cứ gõ liên tiếp sẽ ra kênh này còn cách thứ hai cách thứ hai anh em tìm đến cái kênh uh, tiếng bóng đá mới lập đó thì anh em vào kênh uh, tiếng số kèo anh em tìm ở dưới phần này phần cái hình cũng như là là cái lượt đăng ký với cái tên tiếng số kèo này thấy cái phần kênh thì anh em ấn vào đấy sẽ có đề xuất kênh tiếng bóng đá ok cho anh em thì tại cái kênh tiếng bóng đá này tiến sẽ ra thêm nhiều video hơn nữa để cho anh em ờ, phân tích cũng như là soi kèo tham khảo các tỷ lệ mà mà tiến đó uh, ờ, phân tích cho anh em và lên video cho anh em trong cái kênh này đấy thì riêng vào ờ, cái giải championship vào tối hôm nay cũng như rạng sáng ngày 16 tháng 3 lúc 2 giờ 45 này vòng 37 thì Tiến cũng đã lên xong cho anh em một cái trận đấu giữa Hull City với thằng Burnley đấy thì tiếp theo đây Tiến sẽ nhận định tiếp tục cho anh em cái trận đấu giữa uh, à, tiến sẽ lựa chọn cái trận đấu giữa cách đít với uh, Whitbomb anh em đấy thì trận Hull City với Burnley tiến đã lên trên cái kênh tiếng bóng đá rồi tiếp theo đây tiến sẽ lên trận này nha anh em ok thì uh, trước khi mà đến với cái trận đấu giữa cách đít với bên bên Westbrom trước khi mà nhận định phân tích trận đấu này ấy, thì ờ, anh em hãy cùng tiến xem qua về cái tỷ lệ kèo nhé đây thì cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trận đấu này thì thằng West lần lượt chấp cái thằng cách đít với cái mức chấp là 0.25 này không rồi mức kèo đồng này rồi 0.5 này đấy bên cạnh đó mã kèo tài xỉu là 2.5 hai hòa 2.25 rất là nhiều à, mã kèo cho anh em lựa chọn luôn đó rồi tài xỉu hiệp 1 rồi kèo chấp hiệp 1 nữa đấy rồi mã kèo tỷ số đồ nữa này à, thì do hiện tại tiến nhận định cho anh em cái trận đấu này à, khá là sớm nên chưa có được nhiều cái mã kèo để cho anh em lựa chọn nhá thì à, ngoài ra còn có mã kèo thẻ kèo gốc rồi kèo à, cả hai đội cùng ghi bàn này đấy rồi kèo thắng à, cả chặn rồi kèo chấp rất là cao nói chung là nhiều mã kèo khác trước giờ bóng lăn thì à, tầm 3 đến 4 tiếng đồng hồ thì nhà cái nó sẽ đưa lên trang những cái mã kèo đó hiện tại thì thì tiến chỉ cho anh em xem được những cái mã kèo à, à, có như là kèo chấp với kèo tài xỉu này cũng như là cái kèo tỷ số cho anh em tham khảo mà thôi đấy <coughs> thì à, có nhiều anh em hỏi tiếng à, để được vào cái nhóm của Tiến để cùng đồng hành cũng như là đầu tư ờ, một cách hiệu quả này cùng kiếm cơm gạo à, đối với những anh em mà đã thua tha đã sao bờ ấy thì thường rất là nhiều người nhắn tin cho Tiến để xin để vào để gỡ gạt đấy thì Tiến nói thẳng với anh em là để vào nhóm của Tiến thì hoàn toàn dễ thôi tất cả đều là miễn phí Tiến sẽ không lấy một cái đồng phí lọc lá nào từ anh em hết đấy anh em nhớ nhá Tiến không có lấy phí khi mà đưa anh em vào nhóm nhưng mà anh em phải đạt đủ hai cái điều kiện của tiến thì tiến mới đưa anh em vào nhóm được thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn uh, ít nhất cũng phải từ một hai củ trở lên đấy vì sao vì vì cái việc mà anh em có được một hai củ trở lên tiến mới dễ chia kèo cho anh em cũng như là là uh, cho anh em vào kèo cả chặn này hoặc là kèo gốc bên cạnh đó thì sẽ bắt anh em là dần lại cái kèo tỷ số cũng như là dần lại cái kèo gung đấy thì chơi như tiến mới có lãi có lời còn chơi theo cái kiểu mà anh em chỉ cầm vài trăm bóng trăm bốn năm trăm người xin vào nhóm tiếng nói thật với anh em là những anh em đó tiếng sẽ không nhận để vào nhóm hoặc là cho kèo gì hết nha đấy vì đừng có nghĩ vài trăm là sẽ kiếm là được vài củ và chục củ không có đâu anh em đấy nói thẳng là như vậy vài trăm anh em chơi kèo rồi lấy dặn đường nào không lẽ anh em cứ chơi chặn trăm rồi dặn lại hai ba chục đấy chơi như vậy thì thị trường nào mới có có vốn mới có lãi đúng không nói thẳng ra là phải có vốn ít nhất là một hai củ một củ hoặc hai củ trở lên thì hãy nhắn tin cho tiến tiến sẽ đưa anh em vào nhóm đó còn cái điều kiện thứ hai là anh em chơi cùng trang với tiếng tại sao thì chơi cùng trang thì thì anh em chơi trên trang anh em thấy nè có rất nhiều mã kèo cũng như là cái tỷ lệ ăn kèo rất là cao không có bị mất lãi mất like gì hết đấy còn cái việc mà anh em ờ, xin kèo anh em ra ngoài anh em chơi anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cõi vừa bị mất like này còn mất phí trung gian rồi rồi uh, gặp nhiều cái vấn đề phức tạp khác nữa chưa nói đến cái việc là là liên quan đến pháp luật nữa đấy cái là lô bu luôn em đó ví dụ như cái kèo hiện tại nha thằng web bơm chấp đồng nữa ăn 1.97 ờ, khi mà hàng thầu á anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cỏ nó chỉ đưa cho anh em ở cái mức cũng chung với cái mã kèo 0.25 này nhưng nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là 1.70 hoặc là 1.80 thôi có nghĩa anh em bỏ một củ anh em chỉ ăn được 7800 thôi đấy còn trong trang anh em bỏ một củ ra à, nếu ăn kèo anh, anh em ăn được tới 970 riêng cái mã kèo này đó anh em thấy không còn có mã kèo chấp nửa trái này nửa trái này anh em bỏ một ăn một 2.28 này có nghĩa anh em bỏ một triệu cho cái mã kèo này nếu mà thắng anh em ăn được uh, ờ, 2 triệu 280 anh em lời hết một triệu 280 đấy cái còn lãi luôn không những không mắc like mà còn ăn rất là cao hơn bên ngoài bên thầu qua cò nữa đấy vì việc gì anh em phải chơi bên ngoài qua thầu đúng không chơi tụi nó thì anh em thua anh em mất tiền tụi nó cũng chẳng mắc mát gì hết còn nếu mà anh em ăn thì tụi nó lại uh, cắn được một số vốn từ anh em nữa đấy những thằng đó anh em chơi làm đéo gì đúng không đấy nói thẳng là như vậy luôn anh em chơi thì nên chơi trên trang thôi đừng có quan tâm tới mấy thằng đó làm gì nó chỉ cắn trên đầu trên cổ anh em thôi đó thì tốt nhất nếu mà thật sự anh em cần một cái trang chơi uy tín cũng như là uh, muốn vào nhóm đầu tư một cách hiệu quả nhất thì cứ liên hệ cho tiến qua cái telegram hoặc là cái số zalo tiến có để ở phía dưới màn hình trên uh, cái video này ok nhé anh em đấy thì quay lại với cái trận đấu này <coughs> thì tiến sẽ phân tích uh, và cũng như là nhận định về hai cái đội này trước khi mà đưa ra cái tỷ lệ kèo cho anh em chọn nhé đấy thì à, trước tiên là đội chủ nhà cách đít thì em thấy nè cách đít đang đứng ở vị trí thứ 21 trên bảng xếp hạng với à, 38 điểm sau 36 vòng đấu thì cái thằng này hiện tại cách cái nhóm uh, nguy hiểm rất hạn ấy chỉ cách 6 điểm cách biệt mà thôi đấy một cái vị trí uh, khá là uh, không có an toàn cho lắm dành cho cách đít nha anh em đó thì với cách điểm uh, cách biệt 6 điểm nhưng phía trước còn đến uh, 10 vòng đấu nữa nên mọi chuyện đều có thể xảy ra và có thể đẩy thằng cách đít này uh, rơi xuống nhóm cất hạn và phải chơi ở giải hạn thứ ba vào mùa sau đấy thì ờ, nếu như mà cách đít muốn tiếp tục giữ vững cái vị trí ờ, và chơi uh, tiếp tục ở mùa giải sau trên championship thì chắc chắn là cách đít phải cố gắng nhiều hơn nữa đấy còn về uh, đội khách West Brom thì West Brom anh em có thể thấy là uh, West Brom từ cái lúc mà gớt hạn tại Hoàng Anh đến bây giờ đã à, trải qua rất nhiều mùa giải rồi nhưng mà West Brom vẫn chưa thể thăng hạng đó một cái uh, sự ờ, uh, <coughs> rớt hạng và, và và phải chơi giải ngoại hạng và phải và phải rớt hạng và liên tục chơi tại cái giải hạng nhất uh, Championship là một điều rất là đáng tiếc dành cho West Brom cái thời điểm mà West Brom chơi ở ngoại Anh cũng chơi không đến nổi tại anh em nhưng trải qua một mùa giải thi đấu uh, uh, không được ổn định do huấn luyện viên thì uh, West đã phải rớt hạn và và nối dài cái chuỗi chặn mà chơi dưới giải Championship đến hiện tại luôn đấy anh em có thấy này trải qua 36 vòng đấu Hằng Quýt Bơm này có được 54 điểm với 15 thắng 9 hòa và 12 thất bại trong đó có 46 thắng và 46 bàn thắng và 38 bàn thua đấy thì West Brom hiện tại chỉ kém cái vị trí top 6 là 3 điểm cách biệt thôi anh em đó chỉ kém top 6 là 3 điểm cách biệt thôi cho dù một cái vé chính thức ở vị trí thứ hai đang cách thằng West Brom đến 13 ờ, điểm cách biệt 13 điểm thì chắc chắn là West Brom nó sẽ không đu nổi theo cái thằng Sheffield United này nhưng mà một cái vị trí để lọt vào cái top 6 để tranh cái vé mà mà đá vòng playoff để tranh cái sức lên ngoại hạng Anh cùng với ờ, ba uh, đội ở top 3 4 5. Đó thì bốn đội bóng này sẽ tranh sức với nhau để lấy cái vé còn lại tăng hàng ngoại hạng Anh. Nếu như mà West Brom uh, chắc chiêu cơ hội nhiều hơn thì chắc chắn một cái uh, cái vé để dự uh, cái vòng loại vòng playoff để tranh sức ngoại hạng Anh là uh, đó là cái điều đơn giản dành cho West Brom vì với cái trình độ cũng như con người của West Brom hiện tại thì một cái vị trí trong top 6 thì hoàn toàn bình thường anh em đó cùng với đó nhìn vào bảng xếp hạng anh em có thấy không có thể thấy này hàng Watford này Watford cũng như là Northwich cũng vừa mới gớt hạng tại giải ngoại hạng Anh ờ, hồi mùa trước và phải chơi Championship mùa này đấy thì sau khi mà gớt hạng thì Northwich ở mùa giải hiện tại vẫn chỉ hơn cái thằng West Brom này một điểm thôi ngược lại Watford còn kém hơn West Brom 3 điểm cách biệt nữa đấy chứng tỏ là West Brom đủ sức đủ sức để chơi tại giải ngoại hạng Anh và có thể dành ờ, một sức vào cái vị trí top 4 uh, ờ, top 6 chứ nhìn vị trí ở top 6 này để tranh cái sức lay đúng cho anh em đấy và xét về cái bảng xếp hạng xong tiến sẽ cho anh em xem về cái phong độ của hai đội hiện tại này anh em thấy này sau khi mà cái thằng uh, uh, West Brom ủa xin lỗi anh em nha sau khi mà cái thằng Cardiff trải qua cái chuỗi mà bốn trận thua liên tiếp trước mọi đối thủ đó bốn trận thua liên tiếp trước mọi đối thủ tại giải Championship thì uh, cái thằng Cardiff này đã có liên tiếp hai trận thắng với tỷ số 2-0 trước Birmingham này đấy gồm 1-0 trước uh, Reading này tiếp theo đó thì thì Cardiff uh, lại phải nhận thất bại 2-0 trước Norwich và tiếp theo cách đít lại có trận thắng 2-0 uh, à, trước uh, à, Biton cho dù phải chơi thiếu người đấy nhưng mà đáng tiếc cho cái thằng cách đít là ở trận đấu gần đây nhất lại phải nhận cái thất bại 2-0 trước Biton khi mà cái giải đấu đang bước vào cái cái giai đoạn uh, khá là nhạy cảm đấy và với cái trận thua này cũng khiến cho cách đít mà mắc người trong cái trận đấu này cũng như là có một cái phong độ không được ổn định khi mà phải uh, tiếp đón West Brom trên sân nhà đấy nhưng mà cái thành tích uh, sân nhà của cách tiếp thì thì uh, tiến thấy khá là tốt nè anh em sau hai cái trận thua liên tiếp thì hai trận gần đây cách tiếp toàn thắng trên sân nhà này đấy còn về đội khách West Brom thì uh, trải qua cái chuỗi trận uh, 10 trận liên tiếp thì West Brom chỉ có được 4 chiến thắng 4 thất bại và một trận hòa mà thôi có một trận đấu với Wigan tại Championship đã bị hoãn lại nha anh em đấy thì chín trận còn lại thì West Brom có được 4 thắng một hòa và 4 thất bại nhưng mà ở hai trận đấu gần nhất uh, trên sân khách ờ, bốn uh, trận đấu gần nhất trên sân khách thì anh em có thể thấy thằng à, West Brom toàn thua luôn toàn thua và không biết được cái mùi chiến thắng trên sân khách là gì ở 4 trận thi đấu gần nhất đấy không cần biết là trên sân nhà phong độ như thế nào nhưng anh em nên nhớ là trận này West Brom làm khách trước cách đít nên tốt nhất anh em cứ xét theo cái phong độ sân khách mà thôi đấy thì nói chung là thằng ờ, à, uh, West Brom này bước vào cái trận đấu khi làm khách trên sân của cách đết với một cái phong độ phải nói là rất là tệ hại còn cách đết thì có phong độ tương đối ổn và toàn thắng ở hai trận gần đây đấy và nhìn vào lịch sử đối đầu anh em có thể thấy hai đội này cũng khá là ngang bằng nhau không có chênh lệch quá nhiều ở mùa giải uh, championship ở mùa trước thì West Brom và cách Cardiff đều mỗi đội đều có được một chiến thắng đó mỗi đội đều có một chiến thắng nha anh em <coughs> anh em thấy đấy còn ở mùa giải này thì cái trận gần nhất ở ở cái trận lượt đi thì West Brom đã thi đấu trên sân nhà trước Cadiz Cadiz đã phải à, làm khách trên sân của West Brom và trận này đã bất phân thắng bại với cái tỷ số là không đều đây tiến cho anh em xem ở trận đấu này là thằng Cadiz được West Brom West Brom trên vị trí là trên sân nhà chấp Cadiz đến một trái một trái một hòa cả trận đấy một cái tỷ lệ chấp rất là cao nhưng mà ở trận này đã về với cái tỷ số là không đều và Cadiz cũng đã thắng kèo một chấp một ở cái uh, uh, trận đấu này anh em thấy nó một cái kèo chấp khá là cao luôn và anh em nhìn tới cái mức kiểm soát bóng này West Brom kiểm soát bóng 55% ờ, so với 45% của Cardiff và tung ra được 13 pha dứt điểm trong đó có 5 pha bóng gây nguy hiểm trước uh, cộng môn đối phương còn với Cardiff chỉ có được 6 pha dứt điểm và không có cái pha gây nguy hiểm nào đấy và quay lại với uh, uh, những gì mà Tiến đã phân tích cho anh em cũng như trên bảng xếp hạng phong độ và và cái lịch sử đối đầu cũng như là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra ở thời điểm hiện tại thì uh, tiếng cực kết cái thằng à, à tuy là tiếng cực kết cách đít ở những cái mã kèo đồng nhưng mà anh em nhìn thật kỹ vào cái bản kèo này khi mà anh em chơi danh trang lợi thế cho cái việc là anh em có thể chơi được cái mã kèo à, kèo đồng này đó có thêm cái mã kèo đồng cho anh em là Westbom bỏ một ăn 0.70 ấy tuy là bỏ một củ anh em chỉ ăn được 700 thôi nhưng mà cái kèo đồng này khá là chắc nha anh em anh em đón xem một cái đội bóng đây <coughs> cách đít chỉ đứng ở vị trí thứ 21 bảng xếp hạng còn cái thằng West Brom với cái mục tiêu là đang cạnh tranh vị trí top 6 và có được 54 điểm, bỏ xa nhau đến uh, tận 16 điểm cách biệt và và hơn 10 bậc trên bảng xếp hạng thì không có lý do gì nếu mà có mảng cái kèo đồng mà ăn chỉ cần ăn 7 thôi, không có lý do gì để anh em không đầu tư vào West Brom được cả. Đấy, ok cho anh em và Tiến sẽ chốt cho anh em uh, mã kèo mà Tiến chọn trong trận đấu này. Đây, mã kèo đầu tiên mà Tiến đẩy lên cho anh em là mã kèo West Brom mã kèo Westbom kèo đồng FT ok cho anh em đó trước tiên thì anh em cứ vào cho tiếng là cái mã uh, trước tiên anh em cứ vào cho tiếng cái mã kèo đồng của Westbom nhá đây với mã mất kèo là bỏ một ăn 1.70 à, đấy cái việc thứ hai cái việc thứ hai nha là là anh em vào thêm cho tiếng là cái mã kèo dần tỷ số đây anh em vào thêm cho tiếng là cái mã tỷ số là một điều này đây anh em vào thêm cho tiến cái mã tỷ số một đều là anh em vào tầm mà 1 200 k thôi nếu như mà anh em chơi nếu như mà thí dụ nha anh em chơi cái mã kèo mà kèo đồng là anh em đầu tư vào cái thằng bơm hai cũ nếu mà anh em đầu tư ở cái mức hai cũ thì tốt nhất anh em hãy chích ra tầm 200 200k 200 đến 300k anh em dần cho tiến vào cái mã tỷ số một điều này đây dần tỷ số một điều đấy thì nếu như trận đấu này hòa với tỷ số ờ, một đều thì anh em sẽ húp được cái mã kèo tỷ số này với bỏ ra số vốn là 200 nhưng mà anh em sẽ ăn được 5.8 có nghĩa là anh em bỏ 200 ra ăn được 1 triệu 1 1 triệu 2 đấy và ngược lại sẽ hòa cái mã kèo này không thua đúng không anh em nếu mà anh em chơi cái mã kèo chấp của bơm thì chắc chắn là anh em sẽ thua nửa mâm nếu mà về kết quả hòa đấy vì vậy mà chơi cái kèo đồng nó sẽ chắc chắn hơn đó trên trang thì có rất nhiều kèo cho mình chọn nên không có tội gì mà mình phải chơi cái mã kèo chấp à, khi mà hai đội bóng ờ, thi đấu khá là ngang nhau đấy đúng anh em <coughs> thì đây tiến sẽ chốt cho anh em tổng cộng lại quét bơm kèo đồng cả chặn cùng với đó là việc dằn tỷ số 1-1 dằn một ít vào cái tỷ số này thôi nhá đấy thì hai mã kèo tiến cho nếu mà anh em thấy hợp máu trùng ý với anh em thì anh em vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại còn không nữa thì anh em xem như là tham khảo về các trận đấu này thôi đấy còn những mã kèo chuẩn hơn cũng như có những cái gì mà mà thay đổi trước cái giờ bóng lăn à, về đội hình về cầu thủ về cái lối chơi à, những cầu thủ nào ra săn chấn thương ra sao đấy thì ờ, trước giờ bóng lăn tiến sẽ sôi kỹ là cái kèo và đẩy lên trên nhóm cho anh em theo nếu có gì sửa đổi thì tiến lập tức đẩy lên nhóm ok cho anh em đấy thì để vào nhóm của tiến anh em cứ liên hệ qua cái số zalo 0963 731 346 hoặc là cái telegram kèo bóng cao tiến thì tiến có để ở phía góc video đây phía dưới góc video này trong cái màn hình này đấy thì anh em cứ liên hệ cho tiến à, chỉ cần anh em thứ nhất có một cái số 4 tối thiểu từ 1 đến 2 củ trở lên một củ đến hai củ trở lên nhớ nha anh em còn cái vốn mà vài trăm thì tốt nhất đừng có liên hệ cho tiến tiến sẽ không cho anh em vào nhóm đâu đấy thứ hai là anh em phải phải chơi cùng trang với tiến mà để chơi được cùng trang với tiến thì bắt buộc anh em phải có một cái tài khoản ngân hàng và có xài cái chuyển tiền online gọi là banking online đấy thì anh em mới có thể tạo cái trang và liên kết với tài khoản ngân hàng rồi anh em mới được nạp vốn vào rồi anh em rút cũng vốn đó về rút cái lãi về cái số tài khoản đó luôn đấy nói chung thì anh em phải có số vốn một hai cũ trở lên và phải có một cái tài khoản ngân hàng nếu như mà muốn chơi cùng với Tiến muốn đầu tư một cách hiệu quả nhất để ờ, lấy những cái mã kèo chuẩn nhất trong nhóm của Tiến đấy ok thì ờ, Tiến chỉ nói đơn giản vậy thôi anh em cần thì cứ liên hệ cho Tiến nha à, ờ, và Tiến cũng xin kết thúc cái video tại đây anh em đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh Tiến bóng đá cũng như là cái kênh à, à, Tiến so kèo và hãy đẩy nhanh cái kênh Tiến so kèo lên một ca sub để Tiến có thêm nhiều động lực để à, đưa ra thêm nhiều cái video nhận định phân tích và đưa các tỷ lệ kèo lên cho anh em tham khảo nhé ok cảm ơn anh em và chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư